hương vỡ ai ơi hương lại lành nói ra đây là mang tiếng mà để có dụng dỗ dành mà nhau đi em kể khi từ khi biết mặt ấy mấy chi em mà nhau chi để lòng bây giờ thương nhớ mà để có dạ thì dạ thì em nhớ thương cái con chuồn chuồn mắc phải ai ơi nhện vương ý, ý, ý, ý. bắc phải ai ơi nhện vương càng biết bây giờ mà nhau làm mà để có cả thương càng thương có nhau nhiều ý, em hỏi người đã có mà chồng con ý, ý, đã có con chồng con để em là em đi lại để tôn tiền tôn tiền đỏ giang y